Khôi Xin chào chị Thúy Vi Hôm ừ. nay à, chị Thùy Vi và Phước Sửu à, có mặt tại à, xã Phước Kiển Nhà Bè Và giới thiệu đến quý anh chị một cái giảng rất là đẹp và một ừ, giảng gọi là rất là hot trong thời điểm này phong chị Vi ừ, ờ, Trong cái thời điểm mà rất là khó khăn về sổ à, ra sổ hồng Nói về pháp lý phải không chị? Đúng rồi, pháp lý đang là thời điểm nhạy cảm đối với cái khu vực à, nhà bè nhưng ừ. mà một cái dự án này ra đúng là tâm điểm cực kỳ là hot đúng không sổ chính xác ừ. thì uh, chị thùy vy ơi cho phước sửu hỏi là cái dự án này uh, với cái tên gọi là gì vậy chị thùy vy à, dự án này là được phát triển à, bởi khủng kim riêu với tên gọi là sài gòn sao village ừ, à. sài gòn sao Liệt phải không ừ. à, à thì như quý vị đã thấy á, thì cái cái cái dự án của mình á ngay cái đường vào nè đã có dân cư ở hết rồi với cái trục đường này là 14 m. 14 m vậy ha. Ừ, trục đường 14 m và đã có dân cư ở, cây cối rồi rất là đẹp hết rồi thì mình hiện tại thì khúc ngoài đã đã đã đã bán và có sổ và mọi người đã ổn định chỉ còn khúc trong khoảng chừng là 240 ừ, sản phẩm gì ha 240 sản phẩm thôi một con số không không quá nhiều à ừ. nếu mà quý anh chị mà quan tâm đến dự án thì inbox ngay ừ. để có cái thông tin thì à, ở đây thì à, với rất là nhiều loại diện tích là từ 80 mét vuông nè 90 ừ. mét vuông rồi có những cái à, căn biệt thự 200 mét 200 mét vuông phải không? Ừ. À, và một cái điều đặc biệt giống như chị Thùy Vi và Phước Sửu khi nãy có nói đó là pháp lý ở đây là sổ hồng sở hữu vĩnh viễn luôn. Ừ. Thì á thì khi mà quý quý anh chị các bạn không không phải lo sợ đối với những dự án mà được Vietcombank hỗ trợ Vietcombank là dân ngân hàng nhà nước cho nên là cái lãi suất cực kỳ là tốt nhưng đối với những cái sản phẩm bất động sản mà cực kỳ chắc pháp lý thì Vietcombank mới mới đứng ra là bảo lãnh được chính xác là... chị ừ. chị Thùy Vy ơi à, đối với cái dự án chị em mình đang đứng ở đây rồi và cái mặt tiền mà từ từ đây cách ra cái dự án à, cách ra đường Lê Văn Lương đường Lê Văn Lương thì nó rất là gần Phong không chị Thùy Vi nó cách à, tầm khoảng à, chỉ là hơn 200 mét vuông thôi phải không 200 mét thôi Phong chị ừ. à. khoảng chừng từ từ từ chỗ Vi với Sủ đứng là khoảng 100 mét thôi thì cái dự án này là mình thấy là nó đã nó ờ, làm thành hai đợt và nó cái đợt đầu tiên người ta bán và bây giờ người ta đã ở hết rồi ừ ta đã ở đầy đủ hết rồi nè dạ. Đường yeah. là đường 14 m thì trong dự án nó có đường 24 mét, đường 14 mét, đường 8 mét thì nhưng mà mình sau uh, lúc nãy á, thì lát nữa quý vị sẽ thấy được qua cái đoạn flycam là tất cả các cái hạ tầng đều đã hoàn thiện rồi xuống ha chính xác thì ừ. uh, như ờ, chị Thùy Vi và Phước Sửu đang đi dần vào dự án thì uh, bên trong dự án thì cơ sở điện nước ở bên trong là nó âm hết luôn chị Vi ừ. và đường điện nước là làm rất là đẹp và được cái là ở đây đã có vỉa hè rồi đầy đủ hết và đã gần như là phân lô tách thửa đầy đủ tất cả theo theo từng lô luôn rồi uh ngoài ra thì cái cái cái tiện ích xung quanh á, là rất là đầy đủ hết rồi gần chợ gần uh, à, à, bách hóa xanh gần điện máy xanh rồi tất cả những cái tiện ích mà cái cái cái mật độ dân số ở đây cực kỳ là là tốt rồi đã nói chung là nó đã là một cái khu khu hiện hữu hoàn hiện chỉnh hữu. rồi đúng rồi ừ. à, và một cái điều đặc biệt là từ cái dự án này đến cái dự án à, GS Metro City chỉ 400 mét thôi chị đúng rồi. nó kế bên cái dự án một cái đại đô thị 350 hecta của tập đoàn GS ở Hàn Quốc Ừ. và một cái điều đặc biệt là nó cách chỉ tầm khoảng 800 là đến cái uh, dự án La Villa và nay sao Ừ. một dự án Ngoài gọi là sát bên là là là bên làng đại học ABC một khu biệt khu Thái Sơn nữa phải không? Ờ. Tất cả ở đây là gần như cái khu Phước Kiển Nhà Bè này là một cái cụm là tất cả những cái dự án rất là lớn ở đây luôn. À, tập hợp hết là những cái dự án và sau này trở thành một cái khu dân cư gọi là phát triển bền vững và nó có ừ, nâng tầm một cái, cái à, những gọi là những cái ừ, những cái à, cư dân về ở đây là những cái cư dân gọi là à, giàu có sang trọng phong không chị đa phần là à, theo như mình biết á thì sau này á là sẽ là chuyên gia người nước ngoài nè à. À, tầng lớp giống như, như là những cái người đang làm việc tại à, chuyên gia và những cái trình độ cao đang làm việc tại khu Kiệt Phước Phú Mỹ Hưng thì sẽ ở ở khu vực này chính xác còn một ừ. điều đặc biệt nữa là từ đây vị trí này di chuyển xuống cái đường cao tốc bến lức long thành đó chị ừ. thì à, nó mất tầm khoảng à, chưa tới một cây số nữa thôi đúng rồi thì ở đây đó cái đường đó là cái nơi để về sân bay Long Thành và khi mà cái đường đó thông xe thì mình về cái sân bay Long Thành tầm khoảng là hai hai mươi ba phút thôi ừ. thì ở đây là nói như chị Thùy Vi là sẽ kết nối là những cái gọi là chuyên gia của nước ngoài nè những tất cả những cái người gọi là à, sinh sống và làm việc tại Long Thành Đồng Nai cũng có thể là ở đây luôn và điều đặc biệt là khi mà họ làm việc ở đó và họ sinh sống và họ tận hưởng tất cả những cái tiện ích tại thành phố Hồ Chí Minh thì rất là gần không chị à, đặc biệt là ở đây nó cũng khá là gần cái khu khu đã phát triển rất là lâu là khu gì khu gì Phú Sửu à cái à. khu đã phát triển à, rất là lâu à, à, à, Phú Mỹ Hưng của mình nè à là Phú Mỹ Hưng không chị ừ. rồi có một cái điều đặc biệt ở đây á là à, với cái khu dân cư này thì nó rất là gần một cái trường quốc tế gọi là quốc tế Mỹ phải không chị ừ. hiện hiện tại hình như là con chị thì Vy đang học tại đó phải không Đúng rồi. một cái trường quốc tế tại Việt Nam học tại Việt Nam sinh sống hoạt động tất cả tại Việt Nam nhưng mà lấy bằng là lấy bằng quốc tế phải không chị ừ tại vì cái đó là là một cái môi trường mà đối với lại tất cả các bé học ở Việt Nam mà nói tiếng tiếng Anh như là người bản xứ luôn Wow, quá tuyệt ừ. vời và một cái điều đặc biệt ở đây từ vị trí này thì cách à, Phú Mỹ Hưng nó tầm khoảng hơn 10 phút thôi và có một cái điều đặc biệt là sau này á thì à, cái uh, hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ chuẩn bị thông xe Đúng. thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng kẹt xe nó giảm đi và cái khu này là một cái khu di chuyển rất là gần có thể là đi về quận 1 hoặc đi về những quận trung tâm cực kỳ tiện lợi luôn cao tốc bến bến, bến lức long thành dầu dây á, thì chỉ có một còn một nhịp nữa thôi là yeah. ngay khúc kia ngay khúc dưới ờ, à ngay cái khúc mà bắp bắt qua bên Cần Giờ còn Nguyễn Văn Tạo bắt ừ. qua uh, dạ dự kiến là chỉ còn một nhịp nữa thôi là là là là là, là có thể thông xe được rồi thì khi mà hai cái ờ, hai cái hai cái gì hai cái hạ tầng hạ ừ. tầng là một cái là hầm chui và một cái kia là thì cái cái giá đất ở đây nó sẽ đẩy lên nhiều lần lắm quý vị. với một cái ừ. mức giá ở đây là quý anh chị các bạn mà nếu mà quan tâm á, thì chỉ cần inbox cho phước sở quật chị thùy vi sẽ có một mức giá rất là tốt và có một cái điều đặc biệt mua với một pháp lý sổ hồng sổ đỏ cầm tay nhưng mà vẫn được thanh toán giãn và ừ. ngân hàng hỗ trợ đến uh, đến mà 70 đến 75 phần trăm không chị ừ. với một cái mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn à, rất là tuyệt vời à, để um, sở hữu cái uh, dự án này thì quý anh chị là comment à, alo cho Phước Sửu và TV để Phước Sửu và TV là cung cấp đầy đủ các thông tin à, đặc biệt và nếu mà quý anh chị là nhà an cư hoặc là đầu tư sinh lợi thì đây là à, những cái nhân viên gọi là trực tiếp sẽ là họ ngoại và ra những cái sản phẩm bán lại cho quý khách hàng một cách thanh khoản một cách nhanh chóng luôn rồi xin chào cả nhà hẹn cả nhà ở video tiếp theo thì Phước Sửu và chị Thị vi sẽ phân tích rõ hơn về cái dự án ha